Chào các bạn trở lại với Khải Toàn Hôm nay Khải Toàn xin hướng dẫn cách đơn giản để đặt giường ngủ Mỗi ngày khi ta trở về nhà ta hay nằm ngồi ở vị trí nào tương ứng là bao lâu Mỗi ngày ta nằm trên chiếc giường ít nhất là 6 đến 8 tiếng đồng hồ Vì thế bàn về phong thủy quan trọng nhất vẫn là bàn về giường ngủ và phòng ngủ Khi đặt giường nhất định phải chọn ngày chuẩn bị sẵn ra gối nệm Khi chọn giường nên chọn đồ mới không nên dùng đồ của người khác Khải Toàn lấy ví dụ đây là căn hộ cửa tại 345 độ căn hộ này ngang 7.5m dài 11.5m phòng ngủ lớn bao gồm toilet phòng ngủ 2 không có toilet đầu tiên các vị lưu ý đầu giường nên có điểm tựa trong ví dụ này như vậy là đúng ngoài đây là cửa sổ như vậy là sai đầu giường không nên ngay cửa sổ đầu giường nên là tường có điểm tựa trong trường hợp tiếp theo nếu ta đặt đầu giường ở đây đầu nằm của ta sẽ bị cửa toilet xông thẳng vào toilet là nơi khí ô uế nhất của cả nhà trong trường hợp này ta chỉ có thể đặt đầu giường ở đây với ví dụ phòng thứ hai nếu ta đặt đây đầu giường ngay cửa sổ là sai nếu ta đặt ngay đây đầu giường bị cửa đi vào xông vào là điều tối kỵ cũng là sai trong trường hợp này duy nhất chỉ có một cách cục như vậy bàn về ngũ hành đầu giường nếu gia chủ sinh vào mùa thu dư kim và thiếu mộc đầu giường nên ở hướng đông hoặc đông nam nếu gia chủ thiếu thổ nên ở hướng tây nam người sinh mùa hè thường thiếu thủy đầu giường nên ở hướng bắc và người dư mộc thiếu kim đầu giường nên ở hướng tây hoặc tây bắc mệnh sinh mùa đông thiếu hỏa có thể đặt tivi trong phòng ngủ những ai dùng giường dưới gầm giường không nên để tạp vật nếu phòng này có một tủ quần áo và có cả két sắt thì két sắt nên đặt trong tủ quần áo két sắt càng kín càng tốt không nên lộ sáng Khải Toàn xin lấy một ví dụ tiếp theo đây là một phòng ngủ khoảng 20 mét vuông cửa ra vào phòng bao gồm có cả nhà vệ sinh bố cục này chỉ duy nhất một cách đặt giường ngủ đầu giường nên có điểm tựa kỵ các loại khí xông thẳng vào giường xông thẳng vào đầu giường nếu ta quay qua như vậy ta sẽ phạm phải cửa nhà vệ sinh xông vào giường nếu ta quay ra như vậy ta sẽ phạm phải cửa chính xông thẳng vào đầu giường tiếp theo ta sẽ có một ví dụ khác cửa vào phòng cửa ra ban công và cửa nhà vệ sinh trong trường hợp này chỉ duy nhất một cách đặt giường nếu ta đặt như vậy sẽ bị luồng khí từ cửa xông thẳng vào đầu giường đặt như vậy càng đại kỵ cửa từ nhà vệ sinh xông thẳng vào ví dụ tiếp theo đây là một ngôi nhà cửa hướng đông tọa Tây nếu ở đây là lầu 1 cửa vào phòng cửa ra ban công phòng ngủ phía sau cửa nhà vệ sinh khi thiết kế cửa nhà vệ sinh như vậy là phạm vì khí dễ xông thẳng vào giường ngủ cửa nhà vệ sinh nên là như vậy giường ngủ phòng ngoài nên theo như vậy đầu về hướng Bắc giường ngủ phòng thứ hai vẫn như vậy đầu giường ngủ không nên quay ra phía cửa sổ đầu quay ra cửa sổ giấc ngủ mộng mị khó có ngủ ngon trường hợp tiếp theo giường ngủ phía trên phía tầng trên không nên có nhà vệ sinh áp dụng cho giường ngủ bàn thờ và cả bàn làm việc tầng trên không nên là nhà vệ sinh đè lên giường ngủ bàn thờ và bàn làm việc ví dụ tầng trên có nhà vệ sinh ngay vị trí này thì tầng dưới giường ngủ không được ngay đây bàn thờ cũng không được ngay vị trí này đều là sai nếu bếp nấu ngay vị trí này giường ngủ ngay trên khí từ bếp nấu xông thẳng lên giường ngủ cũng là sai vì thế trong trường hợp này một là bếp dịch qua sát bên phải cuối nhà giường ngủ lùi về để tránh trực xung với nhau Người sinh mùa xuân thiếu kim, đầu giường nên về hướng Tây và hướng Tây Bắc. Người sinh mùa thu thiếu mộc, đầu giường nên về hướng Đông Nam và hướng Đông. Người sinh mùa hè thiếu thủy đầu giường nên hướng Bắc và người sinh mùa đông thiếu hỏa đầu giường nên về hướng Nam hoặc các bạn có thể tìm ra phương vị phúc nguyên tính theo tam hợp ví dụ người nào đó tuổi ngọ ta tìm hướng dần và hướng tuất tam hợp của dần ngọ tuất ví dụ người nào đó tuổi mùi tam hợp với mùi ta có hợi mão mùi ví dụ gia chủ này tuổi mùi đầu giường ở hướng mão là đạt được vị trí phúc nguyên giúp ngủ ngon người tuổi tỵ thì có tỵ dậu sửu người tuổi thân thì có thân tý thìn nếu không tìm ra được các vị trí phúc nguyên đầu không hướng về theo hướng ngũ hành khuyết thì mỗi ngày thức dậy có thể mặt hướng về hướng ngũ hành khuyết vẫn tốt ví dụ người cần thủy mặt hướng về hướng bắc hoặc là hướng nhà vệ sinh người thiếu kim mỗi ngày xuống giường mặt nên hướng về hướng tây và tây bắc người thiếu hỏa mặt nên hướng về hướng nam hoặc đông nam người thiếu mộc thì hướng đông và hướng đông nam ngoài ra khi ta nằm ngủ hoặc là ngồi làm việc bên tay trái của ta nên cao hơn bên tay phải trong trường hợp này đầu giường hướng về hướng Nam bên tay trái nên có tủ cao khi ngồi làm việc bên tay trái cũng có tủ cao hoặc dồn máy tính những vật cao qua bên trái của ta bên trái cao hơn bên phải đại diện cho thanh long cao hơn bạch hổ nếu mà không có tủ cao ta vẫn có thể treo tranh